Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thân hôm nay là canh dần, giáp dần. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, canh dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Cục diện tam hợp báo tin vui về chuyện tình cảm của người tuổi Tý. Người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp, dù mới chỉ gặp gỡ đôi lần nhưng bạn cảm nhận được sự hòa hợp gắn kết giữa hai người. Cũng trong ngày này, công việc của bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ nhờ các kế hoạch kết giao, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đều thuận lợi. Về cơ bản, những mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp, bạn không hề có chút gì cảm thấy phiền lòng cả. Niềm vui của tuổi Tý còn được kéo dài thêm khi chính tài đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho bạn tài lộc, sản nghiệp, tiền lương tất cả nằm trong tầm kiểm soát của bạn khiến người tuổi Tý cảm thấy rất vui và tự hào về bản thân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 2. Tử vi tuổi Sửu. Kiếp tài giáng họa ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài lộc của người tuổi Sửu. Bạn bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc chẳng thu lại được là bao, thậm chí còn phải bỏ ra cả khoản tiền tiết kiệm để bù lỗ, có lẽ bạn nên tính toán lại xem con đường mình chọn có thực sự phù hợp với bản thân không. Bên cạnh đó, việc chi tiêu mua sắm cũng không thể xem nhẹ. Thời gian gần đây dường như bạn đang bị mất kiểm soát về khả năng quản lý tài chính của mình nên dễ dẫn đến hao hụt tài chính. Hãy mua sắm những món đồ thật sự cần thiết thôi nhé. Thổ sinh kim như vớt vát lại chút điểm sáng cho vận trình hôm nay của những chú trâu nhờ chuyện tình cảm vẫn đang tiến triển hết sức êm đềm. Hai vợ chồng luôn tin tưởng và sẻ chia với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, nhờ vậy gia đình luôn hòa thuận và êm ấm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 3. Tử vi tuổi dần, thân dần tương xung, điều này có thể khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi dần và nửa kia bị cản trở không nhỏ. Bạn thậm chí còn nghi ngờ tình cảm mà đối phương dành cho mình, không biết rằng đó có thật sự là người phù hợp với mình không khi càng ngày bạn càng không hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thời gian này đang tạo ra thử thách khá lớn với tình yêu của những chú hổ. Bản mệnh không mong muốn để cho cuộc tình của mình tan vỡ một cách nhanh chóng đến như vậy, nên đang ra sức bảo vệ tình yêu. Trong công việc, thiên quan lại là lời cảnh báo con giáp này cẩn thận kẻo bị tiểu nhân lôi kéo, dẫn đến những quyết định mù quáng, tổn hại nặng nề về tài chính. Bản mệnh không suy nghĩ cẩn thận mà cứ thế ném tiền qua cửa sổ. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. 4. Tử vi tuổi mão Chính quan độ mệnh giúp công việc của người tuổi mão khởi sắc thấy rõ. Bạn trở nên chủ động hơn, không cần bất cứ ai thúc giục cũng tự mình bắt tay vào giải quyết công việc và cả những vấn đề tồn động bấy lâu. Bạn thậm chí còn chỉ dẫn cho đồng nghiệp những cách làm rút ngắn được thời gian nhanh nhất. Bạn có thể không phải là một nhà lãnh đạo hoàn hảo, nhưng bạn biết cách để mọi người lắng nghe mình cũng như có thể chứng minh được ý kiến của bản thân là đúng. Chính vì thế, bạn sẽ trở thành chỉ huy đáng tin cậy trong công việc. Càng về cuối tuần, bạn lại càng thu về cho mình nhiều thành công tốt đẹp. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà lại không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, có quý nhân tam hợp trợ mệnh, chuyện tình cảm của người tuổi thìn đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Người độc thân cảm thấy tin tưởng hơn vào tình yêu khi nhìn thấy các cặp đôi xung quanh mình hạnh phúc sánh bước bên nhau mỗi sớm hôm. Nếu muốn có hạnh phúc thuộc về riêng mình, bạn nên tận dụng thời gian này để gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Biết đâu bạn sẽ gặp được người ấy trong các cuộc hội ngộ đó. Còn nếu cứ mãi khép chặt con tim thì bạn sẽ mãi gặm nhấm cô đơn mà thôi. Hôm nay, Tỷ Kiên có thể khiến những chú rồng có những quan điểm trái ngược với đồng nghiệp hoặc đối tác. Tình cảm hai bên vì thế mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi mà hai người không có tiếng nói chung, bản mệnh lại cứng nhắc và không chịu nhún nhường hay thay đổi vì công việc chung. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ khi có nhị hợp giúp sức, người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, mọi thứ phát triển khá thuận lợi, Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đặt ra, chứ nên thấy khó khăn mà lùi bước quá nhanh chóng. Khi đó, có thêm sự giúp sức của thiên ấn, bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình với tất cả mọi người. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra là người kiêu ngạo bởi những gì bạn có được còn có sự đóng góp không nhỏ của tập thể, hãy trân trọng công lao của họ. Hỏa khắc kim cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi tỵ lại gặp trục trặc. Có thể công việc bận rộn đã vắt kiệt sức lực và cảm xúc của bạn, khiến bạn chẳng còn thời gian dỗ dành người ấy mỗi khi đối phương giận dỗi. Thay vì nói chuyện với nhau bằng lời lẽ gay gắt, bạn nên đợi đến lúc bình tĩnh rồi hăng trao đổi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Chính ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi ngọ báo hiệu công việc của bản mệnh được giảm bớt những áp lực nhờ biết cách lợi dụng các lợi thế sẵn có, để giúp cho công việc được trôi chảy hơn, không bị rắc rối ngang trở quá nhiều. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên nâng đỡ và cất nhắc cho vị trí cao hơn trong thời gian tới. Đó đều là những thành quả xứng đáng mà bạn đã đạt được bằng chính sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân chứ không phải vận may từ trên trời rơi xuống. Hỏa khắc kim, đường tình duyên ảm đạm, người độc thân vẫn chưa quên được những nỗi đau trong quá khứ nên chật vật để tìm kiếm một tình cảm mới để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng. Người đã quay đầu bước đi chẳng bao giờ trở lại, bạn hãy mạnh mẽ đứng lên và yêu thương chính mình nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. 8. Tử vi tuổi mùi. Kiếp tài ngáng trở vận chính thứ ba này của người tuổi mùi đe dọa đường tài lộc của bản mệnh. Tiền bạc trong ngày không được vượng, nguồn thu chẳng những không tăng mà chỉ mong không giảm đã là tốt lắm rồi. Con giáp này cần thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, cẩn thận kẻo tin lầm kẻ xấu,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 Đường tài lộc của con giáp này cũng đang rất rộng mở. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, bản mệnh nhìn rõ xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo, nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi. Chuyện tình cảm hôm nay của những chú khỉ cũng không có điều gì đáng lo ngại. Người độc thân dần cảm nhận được niềm vui trở lại. Các mối quan hệ mới có thể sẽ khiến cho bạn trở nên lạc quan, tích cực hơn. Biết đâu đấy, bạn sẽ tìm lại được tình yêu đã mất cho mình, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, 10. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay thương quan giáng họa khiến người tuổi Dậu có thể vấp phải nhiều chuyện đau đầu trong sự nghiệp, đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến bạn không biết xử lý ra sao, thậm chí đôi bên có khi cần phải có sự ra mặt của cấp trên mới dàn xếp được ổn thỏa. Trong những lúc hoang mang, hãy lắng nghe lời khuyên từ những người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm đi trước. Trong mọi trường hợp, hãy nhớ luôn giữ đúng chừng mực, Điều mà mọi người nhớ đến bạn nhiều nhất đó là tính cách, con người bạn, vì thế, trong tình huống xấu vẫn phải cư xử cho phải phép. Ngày thổ sinh kim, điểm sáng của tuổi dậu ngày hôm nay nằm ở mối quan hệ với người nhà. Bạn có thể chia sẻ những khó khăn và suy nghĩ của mình với nửa kia, nửa kia sẽ cùng bạn tìm ra hướng khắc phục hiệu quả vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 11. Tử vi tuổi tuất Tỷ kiến khuyên người tuổi tuất nên hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh hơn thay vì cứ tự trách bản thân ra như vậy. Một thái độ hòa nhã sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn, sự lạnh lùng chỉ càng tạo khoảng cách mà thôi. Nếu cứ tiếp tục lạnh nhạt như vậy, bạn có thể bị cô lập trong tập thể dù chính bạn là nguyên nhân gây ra việc đó. Hẳn bạn không hề muốn mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy, vì thế hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm đôi lứa của tuổi tuất hôm nay dường như được hâm nóng. Những mâu thuẫn trước đó được hóa giải nhẹ nhàng, không ai mong muốn nhìn thấy đối phương tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi, thân hợi tương hại, người tuổi hợi có thể cảm thấy chán nản vô cùng trong ngày hôm nay khi mà chẳng chuyện gì được đúng như ý muốn đặc biệt là trong chuyện tình cảm lứa đôi. Người ấy có thể làm những chuyện khiến bạn tổn thương nhưng lại chẳng hề ý thức được lỗi lầm mà mình đã gây ra. Thậm chí, nửa kia còn tỏ ra trách móc ngược lại và nghĩ rằng bạn chỉ đang làm quá, chuyện bé xé ra to mà thôi. Điều này khiến bạn buồn phiền rất nhiều. Hãy thử lên tiếng, chia sẻ và bày tỏ quan điểm của bản thân để tránh việc này tiếp diễn. Bù lại, cũng may trong ngày hôm nay vẫn có niềm vui đến với con giáp này, đó là tin báo tài lộc về từ thiên tài cát thần,